Dạ, TV256 xin mến chào quý bà con cô bác, chào quý anh chị em. Qua cái hình ảnh thì quý anh chị em biết rằng là TV là ở bên ờ, nước Mỹ và chị ờ, Trương Thị Yến là hiện tại đang ở bên Việt Nam. Thì hôm qua đó TV256 có một làm một cái clip của chị Trương Thị Yến. Thì ờ, TV biết rằng là chị Trương Thị Yến hôm qua đã bị nhà cầm quyền à, Cộng sản Việt Nam cưỡng chế thì à, hôm nay à, TV mong rằng quý anh chị em kể lại chị Trương Thị Yến kể, kể lại cho quý khán thính giả ạ. Dạ, dạ tôi là Trương Thị Yến, năm nay 66 tuổi, định cư ở Hoa Kỳ, về ngày, ngày 19 tây tháng 2 vừa rồi, cách đây mấy ngày. ngày <coughs> hôm qua như mọi ngày thì tôi có à, à, à, ở ở nhà trọ thì tôi có đi xuống dưới dưới dưới đất để mà đi công chuyện như mọi ngày thì vừa bước ra thì có 17 người vừa lớn nhỏ ba cô gái là hai chục người đang chặn ngang cái đường không cho tôi bước, bước ra khỏi nhà thì tôi hỏi chứ mấy cô mấy chú làm cái gì mà tại sao không cho tôi đi ra khỏi nhà tôi nói là tôi muốn quản thúc cô không muốn cho cô đi ra khỏi nhà tôi hỏi lý do gì tôi tội gì mà lấy cái luật gì mà cấm cản tôi ra khỏi nhà thì à, à, mấy cô mấy chú đó nói là à, tôi qua bên thành phố tôi đi đòi quyền lợi đất đai của của tôi thì à, à, tất cả những người đó không cho tôi đi quản thúc tôi tới bữa à, thứ hai chừng nào tổng tổng thống chung á đi về nước mới cho tôi đi ra khỏi nhà vô lý nói cách đó là vô lý rồi cái luật pháp nào mà cấm đó một người dân đi ra khỏi nhà ông chung qua đâu có mất mớ gì mắc mớ gì tôi mà phải cấm đón tôi tôi tội gì gì thì tất cả những anh em đó nó nói là tôi không có tội nhưng mà tí là nói là tôi về đây tôi chưa có à, trình báo thì con tôi nó đã trình báo rồi nhưng mà cái bà chủ nhà thì chưa có ký ờ, ờ, ờ, chưa gặp bà chủ nhà thôi cái cái cái mấy mấy cái gì đó là nói chuyện vô lý mấy chú mấy cô đó nói chuyện vô lý không hợp pháp cái đó là những, những người, người đó là những người tay tay của chủ tịch quận hai nguyễn phú hưng đến để quản thúc tôi không cho tôi được ra khỏi nhà không cho tôi được quyền lên tiếng đòi những cái đất tài tài sản của tôi đã mất ngày hôm qua là ngày 26 à, 26 à, tây tháng 2 tôi cố tình để qua thành phố cùng bạch để, để đòi hồi lại những gì tài sản của chúng tôi đã mất tôi cố tình qua tòa đại sứ quán và tôi quay những cái clip của tôi đi đến đâu tôi đều có một cái chứng từ bằng chứng cái tiếng nói của tôi nói cái gì cũng hợp lý hợp pháp để cho tổng thống trump thấy cái hoàn cảnh đất nước việt nam của chúng tôi nguyên một cái đa pháp dân dân quan khốn khổ lòng tham đã bị đời lê thanh hải tất thành can nguyên một tập đoàn thành phố và quận nay đã thu hồi đất dân của chúng tôi trả hết lực mà mà tới bây giờ cái vụ chương thịnh dân quan của dân quan của chúng tôi là, là dân quan của trường đất, của bên công ty trường thịnh lấy đất của dân dân của chúng tôi giao cho công ty tư nhân phân lô bán nền lại nhóm cái đó, cái đó là trái một trăm trăm rồi tại, tại sao tổng bí thư nguyễn phú trọng không thu hồi đất công ty trường thịnh để trả quyền lợi cho nhân dân chúng tôi để, cho bà con chúng tôi có một cái nhà có một miếng đất, sống để, ổn định nếu, nếu mà tôi ổn định mắc mới thì tôi phải ra đường mắc mới thì tôi phải la làm tôi già cả rồi năm nay tôi cái tuổi tôi định cư với mỹ là tám nữa rồi trở về Việt Nam khốn khổ lầm than phải đi đòi tài sản mà các vị cứ làm ngơ các vị cứ về thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn nguyễn Thành Long 7723 cái văn phòng chính phủ cái công, công dân văn phòng chính phủ ở đâu có giải quyết cho bà Trương thị Yến hay không nếu không giải quyết cho bà Trương thị Yến thì nhờ phó thủ tướng Trương Hòa Bình vô giải quyết nhưng mà ý của tôi muốn Ngài, Ngài họp thượng đỉnh của ông Trump Tôi, tôi muốn biết là ông Trump sẽ đứng ra Tại vì tôi, là người công dân, dân của ổng Đi đầu về đây đòi tài sản và hợp pháp Tôi muốn ổng phải nói về một cái người dân của ổng để giúp đỡ người dân ổng để ông đòi lại những gì mà đã mất mà đã, đã cướp sai cướp lầm mài chính quyền ở trung ương không không cực cực không không quyết không không quyết quyết liệt để trả, tài sản cho công dân chúng tôi tại, vì đất của dân chúng tôi là đất trường thịnh đất đất trong họ học quan dân dân chúng tôi không có nhà để ở con cháu tôi bà con chúng tôi không có nhà để ở cái đó là trái pháp lực trăm trăm một trăm phần trăm theo cái luật nhân quyền tài sản của dân phải trả lại cho dân mà không, không trả cho dân để nó để làm gì trong khi dân tôi tôi đã phải làm tham khốn khổ rồi, rồi cái nước, nước mình sẽ như thế nào rồi, rồi đất, đất nước Hoa Kỳ nhìn vô cái nước, đất nước Việt, Nam mình có trung thực hay không? Có làm, đúng theo pháp luật hay không? Hay là, hay là chỉ các vị chỉ lãnh đạo nói thao thao bất tuyệt? 2007 thanh tra toàn diện thanh hốt không thấy hành không, không ừ. mời dân họp 2017 dạ. tới bây giờ Nguyễn Thành Long chơi chơi đá dưỡng dưỡng cho chồng bao nhiêu cái dân bản một chín năm một hai của phó tướng Trung Hòa Bình Nguyễn Thành Long không đi ăn dạ. Thiên bảy bảy ba ba 2018 Nguyễn không đi ăn chỉ chứ luật pháp ở trung ương đâu ông tổng bí thư nguyễn phú trọng ông là vua một nước mấy chỉ đạo về thành phố hồ chí minh nguyễn thành long công đi hằng tại sao để cho bà già trương mỹ yến ra bảy bảy tánh mà tôi nói những, những gì tài sản của tôi phải trả lại cho tôi không trả tôi tôi phải chi cứu tôi cùng dạ thời cuối cùng không bao giờ tôi bỏ cuộc con, cháu tôi làm tham có khổ yêu cầu ông tổng bí thư nguyễn phú trọng thủ tướng nguyễn xuân phúc và dạ, dạ, phó thủ tướng trương hòa bình chỉ đạo về hai cái vụ à, à, mà phó thủ tướng trương hòa bình tổng chỉ đạo lên thái hai người là tổ trưởng tổ phó về, về giải quyết bên quận 2 thì, thì phải thu hồi đất công ty Tùng Thuận dạ trả vâng, lại cho vâng, nhân dân chúng vâng. tôi yeah. đừng, đừng có để, để mà tất thành của đừng, đừng có để, để mà Nguyễn Thành Phong chủ, chủ tịch thành phố ngồi xổm trên pháp lực, coi, coi không công lý ra gì không không không coi công lý không ra gì và để, để cho chủ tịch nguyễn phú hưng nó lỏng thanh Yeah. Dạ. nó muốn bắt ai là nó bắt nó muốn cưỡng chế ai là muốn cưỡng chế muốn cho áp phúc ai là lãnh phúc yêu cầu tổng bí thư nguyễn phú trọng và cả tô lâm luôn những anh em công an sự không được quyền đàn áp những người dân quan yeah. Dạ. nhất, là tôi tôi, tôi là một nạn nhân khốn khổ làm tang biết, biết bao nhiêu ngàn dặm tôi về đây để đòi tài sản tại, tại sao các, các vị quản thúc tôi vì lộc vì vì lý do gì tôi đang tức tôi đang quốc ức đêm nay tôi không ngủ được Yeah, yeah. tại vì tức tức tôi tội gì một bà già một tất sắc dính tay không có mà bao nhiêu ta hai chữ người quản thúc bà già luật, luật pháp ở đâu công, công lý chỗ nào có đúng, có đúng hay không yeah. Dạ. nếu, nếu không đúng thì ngày mai, mai tôi có, tôi có thể ra đường được rồi tôi có, tôi có thể đi chợ tôi có thể đến thăm con thăm cháu của tôi hay là cái gì quyền tự do của tôi chỉ là tôi, tôi từ ở bên định cư Hoa Kỳ về đây là không, còn được quyền tự do của người dân của tôi đi lại sao sao vậy rồi làm sao mà nói chuyện được với ông Trump được tôi mong, tôi mong cái này, dưới bên, bên này qua đã, đã phóng sự của ngày qua rồi hồi tối, qua rồi và, cái clip này, bên tv hai năm sáu dạ, và viết lên những cái những những, những, những cái tiếng anh cho, cho chung, chung hiểu biết yeah. Dạ. là một bà già định cư ở ngoài tỳ về đòi tài sản nó bị quản thúc rồi rồi không biết mai, mai dạ. mốt ông, ông Nguyễn Phước Hưng sẽ đối xử như thế nào có thể, có thể cho tụi ta hội đem người những, những người, người nào để tiêu diệt tôi đây đây, đây là một cái clip này là một cái chứng, từ nếu từ đây tới tôi ra đường, có sự cố gì xảy ra hay là sự việc gì tôi mất tích hoặc là tôi bị giết là do chốt hút tàu của chủ tịch quận hai Nguyễn Phước Hưng dạ. gánh giá mọi trách nhiệm yeah về, dạ. về dạ. sự việc của tôi, tôi. Yeah. Dạ. tôi chết, chết. tôi bị tôi xe đụng tôi, tôi mất đất giết tôi và động nói yeah. tất cả những cái gì là do, do chủ tịch quận hai nguyễn hưng còn, còn ai chỉ đạo ông nguyễn phước hưng thì nguyễn phước hưng tự khai người đó còn ngài nguyễn phước hưng chịu trách nhiệm về hành vi cái sự đi đứng của tôi, của tôi. Yeah tôi, tôi cũng trình đây là trình lên, lên đó đến, đến tổng thống chung là một, là một. Tất, tất cả những bên thế thế giới cộng đồng đều chứng từ là ngày nay tôi lên tiếng nếu, nếu tôi có làm hay gì thì tất, tất cả những tiếng nói của Hoa Kỳ đều lên tiếng thấy mà bà già đau thương con khổ về đây để đòi tài sản cho con cho cháu mà bị quản thúc mai mốt ra đường sẽ chuyện gì sẽ xảy ra nữa. dạ đúng rồi tôi về đây cô đơn, lắm không có, không gì, có gì đâu nhưng, mà, cả thế giới đều, lên tiếng cho tôi đều binh vực cho tôi binh vực cho một bà già đau thương đã đi định cư rồi mà cũng không được yên thân con cái cháu đói khác khổ sở làm tham trong nhà công cửa nhưng mà Lê Thanh Hải tất thành cam nguyên một cái tập đoàn lấy của dân những, những đó, đó là những tên tội đồ những tên tham nhũng yeah. Dạ. mà, mà cái đất của tôi là đã, đã suốt 16 năm rồi bỏ học quan không có nhà cái lực pháp nào mà để đất của thu hồi đất lấy đất của người ta mà để bỏ một quan không trả đất cho người ta cất nhà tại nó ngoài dùng quy hoạch mà <laughs> ngoài dùng quy hoạch mà mà nó lại cướp đất, đất, đất của người dân ngoài ừ. quy hoạch dạ. không không được quyền lấy đất của dân nhưng mà những tham quan cờ đời trước lấy thì những mình đương thời mình lên mình khắc phục cuộc hậu quả mình mình phải chỉnh đốn những cái gì mà dân đã mất mát yeah. <coughs> Dạ. thấy nó bồng thị quyết tâm đó bà lên đài nó thao thao bất tuyệt nhưng, nhưng mà cuối cùng đã là, là một nhân vật gì yeah. Dạ. đó ông, ông tổng thống nó đưa nhìn rõ ba miệng thị quyết tâm là nhân vật gì thấy Nguyễn Thành Phong, Phong yêu cầu không phải chỉnh đốn Nguyễn Thành Phong lại. lại nếu ông ông tập tổng với Nguyễn Trọng Thủ tướng Nguyễn phương Phúc có tướng tướng Trương Bình chỉnh đốn chủ tịch ủy ban nhân thành phố Nguyễn Thành Phong không dạy được thì lôi đầu Nguyễn Thành Phong xuống đi chứ đừng có để ngồi mát chơi bắt vàng làm khổ nhân dân cứ đứng đèo hứa bụi còn hả Nguyễn Thành Phong chu dập Nguyễn Thành Phong chủ, chủ tịch ủy ban nhân hộ và nguyễn phước hưng chủ tịch quận hai chu dập bài tâm yến tính chôn vui bà dạo dạy giảm không, cho bà bà hoạt động giao thông cho bà, bà. cái đường, đi, lại. không, cho bà, đòi tài sản không, không được đâu các, vị đó là đã sai lầm rồi các vị đã làm sai quay đầu là bờ sửa đổi lại những cái gì mà các vị đã đối dính đi phải phải dạ. lập tầm sứ thật thì, thì các vị mới chôn những lỗi, lỗi lầm của các vị đối với gia đình tôi đối với nguyên một cái trong trong bà con của tôi chứ nhà gia đình tôi riêng đó, đó. Quay, quay đầu là bờ đi hỏi chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố nguyễn hoa phong quay đầu là bờ đi hỏi chủ tịch ủy ban ủy ban quận hai nguyễn phước hưng nguyễn phước hưng biết mà bà này bà cùng cùng đi điên mà đậu, đậu nói, nói đúng, đúng theo, theo sự thật nói một, một cách công bằng, bằng. và nói, nói đúng, đúng theo pháp lực không, không sai, sai một tí nào, nào. dạ. dạ chứ không, chứ không nói tầm bậy dạ dạ, dạ nó nói đúng theo, theo pháp luật lực của nó là lực rừng đừng sai nữa lấy lực pháp ra xài đi để giữ lại cái chức vụ mà mình đương thời để cho người dân tín nhiệm còn, còn chơi lựu địch rừng dân dân tôi tôi không không không nghĩ các vị ngày qua là quản thúc nguyên một cái đại quân dân qua mà thủ thiên cả nhà người đứng lên điện thoại tôi y xèo rồi đến thăm tôi tôi nói thôi giờ công an đang quản thúc tôi rồi mấy vị lại đây mấy vị lây mấy vị bị quản thúc luôn yeah. mà, dạ. mà những người dân quan thủ thiêm nói đâu đâu có, có, có ờ, sợ đâu tại vì hồi đó giờ là chị em rồi bà con đồ chiến đấu nó nó nó nó nó, nó đã, khổ qua gian nan rồi. rồi bây giờ, bây giờ đó người ta đâu có sợ cái gì nữa đâu thành ra tôi không, không cho họ đến thăm thăm tôi tôi đâu có đau bệnh gì đâu tôi bị bị quản thúc <laughs> dạ TV256 muốn chia sẻ một điều này ờ, với chị thì ờ, TV256 biết rằng đó uh, vào năm 1976 thì nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa đó đã ký đơn xin gia nhập vào trở thành làm thành viên của uh, Liên Hiệp Quốc. Thì khi mà vào thành viên của Liên Hiệp Quốc á, thì nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa phải tôn trọng cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Mà trong cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền đó nó có một điều 13 1.1 ghi rõ rằng là mỗi công dân có quyền đi lại trong cái khu vực lãnh thổ của mình mà không cần phải xin phép. Thành ra đó, người bất cứ công dân nào người ta cũng có quyền đi lại mà người ta không có phải bị mà quản chế một cách mà vô lý như vậy. Và TV256 cũng nhấn nhở nhắc nhở với các các ông công an đó công an đó phải rằng là mình phải tuân theo lệnh theo luật pháp chứ mình không phải tuân lệnh theo cái cấp trên mà rất là mù quáng cấp trên mà làm sai luật mình không bao giờ mình tuân thủ theo cấp trên cấp trên mà bắt mình phải đi uh, căn nhà của người dân là cái một cái chuyện sai trái nó nó sai trái với luật pháp mà TV256 được biết đó là hiện tại đó rất có nhiều người đang bị canh giữ ở nhà. Hiện tại rất có nhiều người bị canh giữ ở nhà giống như ờ, bà Trương Thị Yến đây. Thì TV256 phản đối cái việc mà nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đó đã để nhân viên của mình đó vi phạm vào cái bản ờ, tuyên ngôn quốc tế nhân quyền thì là một điều sai trái. <coughs> thì hôm nay đó thì uh, Ờ, trước khi chấm dứt ờ, cuộc phỏng vấn này á, thì TV muốn ờ, hỏi chị Yến chị có muốn đôi lời với nhất là TV thấy có hai người mà mà cầm quyền rất là cao cũng như là ông Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Xuân Phúc và chị có muốn nhắc nhở với hai ông này như thế nào không hoặc là thêm ông tổng thống Trump nữa nếu mà ý chị muốn rồi xin chị trả trước khi tôi, tôi uh, nhắn, nhắn gửi với ông tổng thống chung trước à, à, à, tôi, tôi là một công, công dân ở Hoa Kỳ yeah. về, về đây để đòi tài sản yeah. nhưng, nhưng mà chính quyền ở đây, ở đây cái bằng quản thúc tôi không cho tôi ra khỏi nhà không, không cho tôi lên những quay, quay những cái clip mà, mà cho tổng thống chung thấy nhưng, nhưng mà các vị đã sai lầm rồi bất cứ, cứ ở đâu, đâu ngoài, ngoài tôi ra bên, bên quốc tế có thể là giúp, giúp đỡ giùm tôi, tôi. Những, những cái, cái mà tôi đang bị quản phúc báo cáo cho ông trâm rằng yeah. à, à chính ông trâm đã cho tôi về đây một năm yeah. để đòi tài sản mà, mà chính Việt, Việt Nam mình, mình anh em, anh em Việt Nam, Nam mình đã quản phúc tôi không, không cho tôi cái tiếng nói và, dạ, dạ, cái quyền lợi con người của chúng tôi đến tay tổng thống châm nhưng mà, nhưng mà chị làm, làm rồi ngoài, ngoài ra, ra có những những những, vị gì, ở bên bên quốc tế sẵn sàng giúp tôi các các tài truyền hình đều giúp đỡ đỡ được trước khi, trước khi tôi về, về đây, đây thì, tôi cũng có gửi gắm các cái bản thân tôi cho các các, các đài trường hợp nếu, nếu nhỡ tôi có cái chuyện xảy ra, thì các, các chị sẽ có một tiếng nói đòi cái sự công bằng dùm cho gia đình tôi dạ cho cả gia đình của chị ờ, cái đó là một dạ. cái đó, là về về là nói nhắn gửi cho ờ, các, uh, thủ lãnh ở bên đây là biết là, là tôi đều, trước khi về đây tôi đều có gửi gắm niềm tin của tôi nơi các vị đó lỡ có chuyện gì xảy ra thì những người đó đứng lên can thiệp giùm tôi dạ. và, và tôi cũng kính, kính thưa ông tổng bí thư nguyễn phú trọng và, và thủ tướng nguyễn xuân phúc và, và tô lâm ở công, an tôi, là một công dân một, nạn nhân một, công dân một nạn nhân đang, đang bị ức chế yeah. Dạ về tài, tài sản về đất đai về nhà cửa mà con, con cháu bây giờ đang tháng, làm tôi có ra đường tôi có, có, có biểu tình tôi có dân biểu ngữ là tôi đứng đôi quyền lợi của dân tôi tôi mà được luật pháp cho phép tôi không làm gì nhưng, nhưng mà các vị đã chặn đứng đứng cái đường đi của tôi như vậy là bất hợp pháp rồi đúng không không còn động lực nữa dạ TV 26 đồng ý điều đó ngày, ngày hôm nay tôi, tôi mang clip này, này đến, đến tổng bí thư nguyễn phú trọng và, và dạ, dạ, thủ tướng nguyễn xuân phúc phó thủ tướng trương hòa bình và ông, ông tô lâm, coi bài coi tiên như thế này bả là, là một bà già vừa ngu vừa dốt vừa li vừa liêu dạ phải nói không phải chết luôn phải nói <laughs> phải nói em gọi chị là bà già liều mạng đó <laughs> em thường đăng mấy cái clip đó tại, tại không tại sao tại tôi không sợ chết không yeah. Dạ. tại, tại vì tôi đẻ, đẻ là con tôi yeah. Dạ. tôi tôi tạo ra đám cháu tôi yeah. Dạ. mà tôi không, lo cho nó được một cơn ngơi một cái nhà Đúng thì, thì tôi buồn con có người sống phải có nhà yeah. hát thì phải có một chứ bây, bây giờ sống không, không nhà không cửa không có mồ sống phải làm gì trong khi báo cháu mình đã lầm lầm than khốn khổ cũng, cũng như, như ông tổng tổng tư nguyễn phú trọng ông ông là một vua, vua tất cả những người dân, dân như đó còn con của ông con con của không nhà cháu cháu của không nhà tôi đau lòng thì, thì những, những nước, nước người dân ở đây cũng như, như là những đứa nước con của ông thì ông, thì ông phải trách trách nhiệm ông, ông giải quyết mọi việc tình huống xảy ra những cái khó khăn những cái khó khăn những cái mà mà, mà mấy, mấy quan, quan tham nó đã, nó đã cướp của dân thì phải trả, lại cho dân ông, ông phải, có trách nhiệm đó. đó cũng như, cũng như tôi có trách nhiệm những đứa con nó cha cháu của tôi, tôi. Thì, thì ông, ông làm một đương thời ông là có trách nhiệm với những người dân cho một, cách công bằng minh bạch trả lại sự trong sạch cho người dân của tôi dạ tôi có trách tôi, tôi có trách nhiệm với con với cháu tôi thì ông phải có trách nhiệm với người những người người dân chứ dân tôi không muốn một vị lãnh đạo cao lớn nhất mà thờ ơ vô cảm với người dân để có trách nhiệm phải lo đàng hoàng chúng tôi đang cần những vị lãnh đạo để biết thương dân cho dân chứ chúng tôi không cần lãnh đạo thờ ơ vô cảm người dân dạ yeah. TV256 muốn ờ, chia sẻ điều này thì qua cái lời chị nói ờ, thì chị nói là những người cầm quyền đó họ giống như là cha mẹ của mình thì nói thiệt cá nhân TV256 hoàn toàn không có đồng ý điều đó TV256 đó nhận thấy là ờ, TV rất là quý cái câu là dân vi quý xã tắc thứ chi và quân vi khinh là là người vua đó là người cầm quyền đó là đứng hàng thứ ba là người dân phải là trên hết người dân mới xứng đáng là cha mẹ của các quan chứ không phải là các quan là cha mẹ của dân được thành ra đó mình phải lo cho cha mẹ của mình bởi vì đó bởi vì người ta nói là những người mà công bậc đó là phải là đầy tớ của người dân chứ không phải coi là cha mẹ của người dân rồi mình làm cha mẹ mình muốn làm gì cũng được thì đại khái em cái ý em hơi khác chị như thế nhưng mà em hiểu ý của chị em hiểu ý chị là ông phải lo lo cho người dân à. nhưng nhưng mà không được người quan đó không có được xem dân giống như là người con của mình rồi mình muốn làm gì mình làm là cái đó không được tại vì bên Việt Nam nó xảy ra như vậy thành ra mình phải coi người dân giống như là người cha mẹ của mình mình phải lo cho bổn phận người con mình phải lo cho cha mẹ tại vì người ta gọi là mẹ Việt Nam mà mẹ Việt Nam là một cái cấp cao hơn là người ta nói mẹ Việt Nam là người ta nói dân tộc Việt Nam là phải trên hết chứ không phải cầm quyền là trên hết cầm quyền chỉ là hạng thứ ba thôi hạng thứ nhất vẫn là dân dân vi quý hạng thứ nhì mới là xã tắc thứ chi xã tắc thứ chi là về luật pháp luật lệ này nọ còn đến thứ ba mới là vua vua là người mà cầm quyền đó thì đó TV có chút xíu vậy thôi <laughs> chuyện xưa mà TV hiểu được ý cái thì chị đó, đó nhưng, nhưng mà TV cũng nghĩ rằng là ông muốn làm một cái hàng rào một cái hàng rào ở biên giới ông phải phải dạ tùy thuộc theo người người, người dân của bạn tùy người theo quốc hội đúng à, rồi à, tùy thuộc theo người dân người dân không cho không ừ. không dám dân di quý ừ. là vậy đó đó là tổng chấm chấm đó tại sao bên bên bên bên bên nước Việt Nam mình tại sao, tại sao tài, tài sản của dân mà, mà không trả cho dân mà, mà biết, biết là đất, đất ngoài ranh đất, đất, đất, đất dân cư là tư là trái một trăm phần trăm rồi mà tại sao không trả thì, à, vừa rồi nghe bên à, à, à, đô thị nói thủ thiên nói là phó thủ tướng hòa bình ổng à, sẽ vào thành phố hồ chí minh ổng sẽ giải ừ, thanh tra còn giải quyết thanh tra gì nữa các bạn bạn còn một trăm năm ngàn ba ba tuần năm khu phố ờ, ờ, bên bên trường thịnh là một trăm phần trăm ngoài năm rồi còn còn gì nữa nữa mà cha đừng đừng kéo dài thời gian nữa dân dân cũng khổ dữ lắm rồi tại vì dân dân bên bên trường là đất đất còn bảy ngàn bảy trăm mét đó nó khổ đó đi trả lại cho nhân dân của tôi nó khổ là những những người quan đó họ đã nói là mất bản đồ TV nghe báo chí nói điều đó mà khi mà những ừ. người quan mà nói là mất bản đồ là mình biết có cái sự mà tham nhũng bao che trong đó nói rằng mất bản đồ để mà không biết cái dùng nào là dùng quy hoạch là hoặc không quy hoạch thành ra đó nói cái điều đó là mình mình hiểu rồi chị nghĩ rằng là bây giờ là chấm dứt được chưa thưa chị à, à em hôm nay tôi, tôi mong á tổng bí thư nguyễn phú trọng thủ tướng nguyễn xuân phúc phó tướng trương hòa bình và tô lâm dạ à, cả ông tô lâm luôn cũng phải chịu trách nhiệm cả ông tô lâm luôn tại vì ông là quản lý bên ngành công an mà dạ. mà những người mà hoặc ông phúc tôi là bên công an đúng rồi mà không phải riêng chị không mà biết mà bốn vị dạ bốn vị phải có một cái sự ra lệnh như thế nào bà, Trương Thị Yến bà đi đòi tài sản của bà bà già, già rồi một, một là trả tài sản cho bà thì bà, bà không xuống đường nữa, nữa. Phương cái dân, già, cả ngu lắm xuống đường, nó xuống đường xuống đường, đường đòi tài sản xuống đường làm gì đó không nói, tôi là như vậy đó xuống đường để đòi tài sản tại vì hả đơn, đơn từ, thì mấy ông không, không có cứ cứ, cứ ù lì hoài thì bây giờ tôi xuống đường tôi quay, quay trực tiếp tôi, tôi nói, với những cái tâm, tâm tư nguyện vọng của người dân chúng tôi yeah. Dạ. tôi, tôi đi, đi đòi tài sản ngoài ra, ngoài ra tôi không có gì hết tôi, tôi chỉ đòi tài sản thôi trả tài sản đi thì không thấy mặt tôi nữa không có tài sản một năm trời đúng rồi có chịu nổi này không dạ mà các chị đừng, có nói là quản thúc bả hay là bắt bớ bả là các chị lầm nha các chị đụng, đụng tới tôi là các chị sai rồi đó yeah. trước khi về đây tôi đã công bố tất cả bên Hoa Kỳ rồi nếu lỡ tôi có, có chuyện gì thì, thì bên, bên này cái khu, cái khu vực chịu trách nhiệm mà cái, mà khu, cái khu vực đó là ông chủ tịch quận hai nguyễn phước hưng tôi thông báo cho chủ tịch quận hai nguyễn phước hưng đó dạ thế dạ cảm ơn dạ không, không có gì tồn tại hết biết không, biết không? ông, ông tưởng đâu ông làm gì mà tôi không biết hả dài vài bữa ông ờ, qua bữa thứ hai rồi tôi xuống với ông chủ tịch hiện nay nguyễn phú hưng tôi chào ông một cách mạnh liệt luôn đó ông nguyễn phú hưng chuẩn bị tinh thần đi tôi xuống tôi chào và tôi đón ông nữa Yeah. Dạ. xuống chỗ cơ quan làm ông chủ tịch hiện nay nguyễn phú hưng thôi kính chào tất cả bà con dân quan à, à, ba ba miền dạ yeah. À à, à, à, à, thủ, thủ thiêm trường thịnh là thân và tất, tất cả những à, à, bà, bà con chia sẻ những, những sự, sự đau, đau khổ của suốt suốt mười sáu giờ đời này à, tôi như mình chào tất cả bà con dạ tv năm sáu cũng mến chào quý bà con cô bác à, quý chị em đã bỏ chút thời gian để nghe cái đoạn clip này và TV256 cũng mong rằng à, cái đoạn clip này à, mong được phổ biến khắp mọi nơi, khắp mọi nơi nha. À, quý anh chị em à, giúp dùm nha. Dạ, Và TV cũng xin kính chào quý anh chị em.